xuống đến nơi đây rồi mà ngọn tre đánh đu ngang trời dân làng làng ơi làng ơi xóm giới thôn há hội đón xuân mừng một ngày đổi mới để mùa vui trọn đời mừng một ngày đổi mới để mùa vui trọn đời trọn đời mà ta ước mơ họ là